Tụi bạn biết video vlog hôm nay sẽ là cái gì không? Ừ, đối với bạn biết đó nha Thôi khỏi cần biết đi để mình nói cho nghe nè Đó chính là hôm nay có rất là nhiều bạn đã bình luận ở trên kênh youtube của mình Bảo rằng là anh Phong ơi Anh hãy thử quay video cho anh chị Sammy đi Đó Bởi cho nên mình nghĩ bắt đầu là ừ, ừ, Cũng khá là lâu rồi mình chưa quay video cho anh Sammy nha Cho nên hôm nay mình sẽ làm thêm một video cho anh các bạn ơi Đó Ok ok Thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè Một share nè Và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh youtube của mình nha các bạn nha Ok Còn hôm nay mình sẽ cho anh gì các bạn biết không Đợi một tí nữa mình sẽ bật mí cho các bạn nghe nha Ok ok Cái tay hư quá, cái tay hư quá Cứ xoa mông của con Phong cận hoài Rồi Ok vào video nào bạn ơi let's go ok bạn ơi mấy bạn có thấy gì đằng sau lưng mình không đó xin giới thiệu các bạn luôn nha đây chính là nút vàng và nút bạc của mình đó bạn ơi thì à, cái nút bạc này thì mình đã đạt được khi mà mình đạt được 100k subscribe còn nút vàng này thì mình đã lấy được khi mà mình đạt được một triệu subscribe bạn ơi tất cả là nhờ vào gọi là sự ủng hộ của mấy bạn fan ủng hộ cho mình đó cho nên mình đã có được hai cái nút bạc và nút vàng rồi rất là xịn luôn ok và mấy bạn biết không là một youtuber thì cái nút bạc hay là nút vàng hoàng đều rất là quý luôn bởi vì rằng là họ phải cố gắng rất là nhiều thì họ mới đạt được vậy cho nên á nếu như mà bị mất cái nút bạc hay là mất cái nút vàng á thì sẽ rất là buồn luôn ồ oh, bạn hiểu ý mình không hôm nay mình sẽ quay một video đó chính là mình sẽ lấy trộm nút bạc của Sammy các bạn ơi Sammy đã cố gắng rất là nhiều mới đạt được được cái nút bạc này mà lấy trộm để làm gì mình sẽ lấy trộm xong mình đem đi bán nha <laughs> thôi giỡn thôi nút bạc rất là quý không thể nào bán được đâu với lại bán thì cũng gọi là không biết ai mua hay không nữa cho nên cái này chỉ là bán giả thôi nha đó, bán giả thôi cái này nói là bằng bạc vậy thôi nhưng thật ra nó không phải bạc thiệt đâu bạn ơi cho nên thật là cái này gọi bằng vàng nhưng không phải là vàng thiệt đâu cho nên là không bán được đâu cái này giống như là một cái huy chương vậy dùng để kỷ niệm thôi nhưng mà cũng rất là quý luôn à, không biết rằng là nếu như mà mình gọi là mình nói rằng mình bán nút bạc của Sammy thì Sammy sẽ như thế nào ta tưởng tượng cảnh thôi Sammy sẽ kiểu gọi là giữ lên là Sammy sẽ nhào vô quýnh mình ui trời nghĩ thôi mình thấy sợ đó ok nhưng mà vì mấy bạn mình sẽ thực hiện để mình cho anh Sammy cho các bạn xem nha Ok Và nhớ về đó Trước khi vào video này đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho mình nha à, Ok Và chừng chờ gì nữa Đi thôi Let's go hey. Nhưng mà khoan các bạn ơi Còn một vấn đề nữa Đó chính là nếu như mà mình nói là mình đem đi bán á, Thì tất nhiên là phải có tiền chứ đúng không Nhưng mà tiền kiếm đâu ra giờ ta À Có cách rồi Ok bạn ơi Mình đã có cách rồi Mấy bạn im lặng nha Ok <clears throat> À, Sim ơi Ủa? Sao vào đây hay vậy? À thôi mặc kệ tôi đi Nhưng mà quan trọng là như thế này nè Xem có tiền đó không? Ủa? Ừ, đâu tiền đâu cho tôi xem được không? Ủa gì mà tự xem tiền là sao vậy xíu? À tại dạo gần đây tôi không có tiền xài á Cho nên tôi, tôi, tôi, tôi quên mất cái tờ tiền nó như thế nào rồi Tôi muốn xem thử Oh my god cái gì vậy? Nhiêu vậy? Ừ, đương nhiên tôi phải có tiền chứ nói chung đây chỉ là tiền dự trữ của tôi thôi à đây là tiền lương youtube á hả ờ đúng rồi đi trời ơi simi làm youtube được nhiều tiền hết ủa mà được nhiêu ạ à? là 10 triệu 10 triệu 10 triệu bạn ơi trời ơi xịn nhỉ à, ui trời tiền nó dính gì kìa xem ơi nó dính gì kìa đây nè đây nè chỗ này nè chỗ này nè <laughs> <laughs> Ok bạn ơi, mình đã có tiền ở đây rồi Vậy là coi như đã giải quyết xong được vấn đề Bây giờ cầm tiền và đi John thế nào Let's go <laughs> Đi thôi, đi thôi, đi thôi Ok bạn ơi, thì đây chính là dàn máy tính của Sammy nữa bạn ơi Đó, thấy dàn máy tính của Sammy đẹp chưa Đây, có hai màn hình luôn nha Và có nút bạc kế bên nè <laughs> Ok, thì mỗi ngày Sammy đều sử dụng cái máy tính này Để quay video cho các bạn xem đó Cho nên các bạn đừng quên là hãy like và subscribe ủng hộ cho Sammy nữa nha Ok, à, Sammy đang nghe nhạc hả ta ờ, Hình như là đang nghe nhạc còn đây tới đây tới đèn tín hiệu bạn đây chính là bé cam mặt ngu trời nhìn cái mặt ấy các bạn nhìn cái mặt nó kìa mặt nó ngu ngu như heo vậy đó cái này mà cam cái này là mà là mèo cái gì cái này là con heo thì có mày mày Quả ăn ơi. cho nhiều các bạn coi nè ăn cho nhiều của tạng mỡ không à mập như heo vậy đó chứ mèo cái gì ok thôi không hề quan tâm đến cam nữa bây giờ mình sẽ để ý đến cái nút bạc này <laughs> nhân vật chính của ngày hôm nay các bạn ơi ok bây giờ mình sẽ đem cái nút bạc của sam đi mình giấu nha các bạn nha mình sẽ giấu nha để xem coi không biết phản ứng của sam sẽ như thế nào đây khi mà bị mất cái nút bạc đó và mình sẽ nói rằng mình đã bán nút bạc của sam <laughs> ok đây các bạn coi nè sammy đào đó 100 k subscribe nút bạc nha <laughs> ok đem đi luôn ủa bên đây là cái gì đây wow móc khóa hero team mấy bạn ơi trời ơi trời, trời wow quá trời móc khóa hero team luôn nè wow đẹp quá vậy uh, ok lấy luôn lấy luôn lấy lấy đem đi luôn các bạn ơi lấy hết ơi có siro có siro có simi sammy đồ các kiểu nữa nè mít dịch phong cận đồ gom hết bỏ túi bỏ túi bỏ túi bạn ơi gom hết gom hết gom bỏ túi <laughs> đem giấu hết ok rồi không thể nào quên nút bạc được đem đi luôn let's go đi thôi nào à mà quên nữa Cam ơi Nghe nè Không được nói chuyện này cho ai biết nghe chưa Nếu như mà Sammy mà biết chuyện này á Thì đừng trách Nghe chưa Đừng trách nghe chưa Tháng này là không có thức ăn luôn nghe chưa Không được nói ai biết nghe chưa Trời ơi mập như con heo luôn rồi Nhớ á Không được nói cho ai biết nghe chưa Đi đây Wow mèo mèo vừa mập như mèo Sâu sâu lắm Chẳng được mẹ yêu Thôi bỏ đi bỏ đi Hát dở quá hát dở quá Trời ơi Tôi hát cho tôi nghe tự nhiên quay clip làm gì vậy hả à, lâu lâu buồn buồn cầm điện thoại quay cam chơi mà cam này dễ thương có quay cam chứ ai quay bà đâu cậy ông vuốt cam trời ơi ôi đây, đây tôi vuốt vuốt xíu coi vuốt xíu coi mày mày mày mày mày, mày. cam giỡn xíu làm gì ghê quá à. thôi bỏ bỏ bỏ nó ra đi bỏ ra đi bỏ ra hôm nay hôm nay tôi có quà cho bà nè bỏ bỏ nó ra đi quà gì quà gì á nè hộp quà siêu to khổng lồ à, ghê không fan tôi mà thì chúng tặng tôi làm chi thằng lai à à cái hộp này á là hộp của bà nhưng mà quà bên trong là quà của tôi xịn không Sao không xịn quà bên trong là quà của tôi quà tôi hơi bị đắt tiền luôn á nha ai biết được là ông chon tôi sao chon gì mà chon trong đây là quà thiệt luôn á tôi thời trong đây là quà nè lấy đi ai cho What? <laughs> người ta tặng quà là phải cảm ơn người ta đàng hoàng người ta mới cho hiểu không ai biết được tặng quà thật hay không lỡ cho sao ai biết được cho gì mà cho tôi cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi biết cho ai lại gì hết trơn á ông cho tôi trên game mà bị nhiều quá cho cho trên game thôi chứ đâu có cho ngoài ngoài ngoài đời đâu thôi được rồi nè quà nè à khoan cảm ơn đi chứ phải cảm ơn chứ cảm vâng. ơn Ô, cảm ơn gì cảm ơn kỳ vậy cảm ơn phải khoanh tay lại cảm ơn đàng hoàng cảm ơn được rồi trời ơi trời tôi khoanh tay ông nhỏ à, ông bằng tuổi tôi mà sao tôi phải khoanh tay chứ đúng không ê bậy nha người ta tặng quà chứ bà bà muốn quà không muốn quà khoanh tay lại cảm ơn cảm ơn thôi cảm ơn rồi hả à? thôi mệt quá cứng đầu quá này cho luôn nè trời ơi trời trời ơi trời thôi được các bạn coi các bạn coi khuôn cái khuôn cái khuôn mặt đang vui vẻ nè đó không được tặng quà cái vui đúng không trời ơi Ủa, ai được tặng quà không vui không kỳ quá à. trời ơi trời cái này là gì vậy à bên trong đó là 100 con nhện á <laughs> tự nhiên chọi quà của tôi không biết không biết tôi sợ nhện không còn giỡn rồi luôn à thôi thôi giỡn rồi bên trong không phải nhện đâu bên trong là một món quà cực kỳ đắt tiền trời trời trời, trời nó đặt quà của mình nhìn thì nó sẽ nó sẽ bị nó sẽ bị xỉu đâu nó sẽ bị nhức đầu đâu thôi mở đi mở quà đi <laughs> gì vậy sợ sợ không sợ nhưng mà sợ đèn đèn đèn hả gì coi đi tự coi đi hỏi tôi đó vậy là có tiền để mua đồ ăn cho cam rồi mua xúc xích mua ba tơi mua hạt cho cam ăn nè à, đúng rồi mua áo quần cho cam mà trời ơi quá trời mua cho cam một cái váy thật là đẹp cho tôi ok ok luôn hả? trời ơi rất là nhiều tiền luôn á 10 triệu lận đó Wait 10 triệu luôn ơ tặng gì mà tặng tôi có tặng bà đâu này đâu phải tiền của tôi đâu tiền này tiền tôi lấy chậm của sim á <laughs> thôi tôi giỡn tôi giỡn tôi giỡn trời tiền này á đâu phải tiền của tôi rồi sao à, thiệt ra nó không phải là tiền của tôi mà cũng không phải là tiền của sim tiền của ai tiền là tiền của bà chứ tiền của ai ủa là sao tự nhiên tiền của tôi tôi có rút tiền đâu ủa bà không rút tiền hả à? ui tiền nó đâu ra ta à thật ra tiền này là tiền à, tôi bán cái nút bạc của bà tôi bán cái nút bạc của bà cái nút bạc à? cái nút bạc mà bà đạt được 100 k subscribe á trên kênh Sammy của bà tôi bán rồi tôi được 10 triệu nè gửi không Thôi đùa chắc luôn á đùa gì đùa bây giờ tôi hỏi bà nè cái nút bạc để không không làm gì hết thì bây giờ bán đi lấy tiền mua váy mua đồ ăn cho cam được không <laughs> mất tiêu rồi đừng nhìn không có cái còn cái nút bạc ở đó đâu nhìn đúng rồi bán rồi không chịu trả nút bạc cho tôi không không chịu không chịu vậy rồi xong buồn luôn Ơ à, hồi nãy cầm tiền thì vui lắm mà Sao giờ tiền buồn Ây <laughs> ơi, ê, không giỡn nha, không giỡn nha ơi, 10 triệu lận nè Sam Tôi nói bà nghe nè, bây giờ bà để cái nút bạc Bà đâu có làm gì đâu Thì bây giờ bà bán cái nút bạc đi, bà được 10 triệu luôn Nút bạc đó là của 100 fan đăng ký luôn á Có Một... tiền không mua được đâu Có tiền cũng không mua được đâu hả Một trăm k luôn hả, à? ghê hả Thôi, tôi cho bà cái nút bạc của tôi Tôi lấy nút bạc của bà tôi đem bán dạ, Ây da <laughs> Nút bạc nút bạc nút bạc bán rồi nè bán rồi mới được tiền nè đó. đi chuột lại cho tôi <laughs> ủa chuột lại cho tôi vậy bây giờ nè ông bán cho ai để tôi đi chuột nè <laughs> vậy giờ giữa chọn tiền và nút bạc bà chọn nào nút bạc hả trời ơi chuột trời đi. Tự nhiên bán duyên quá Thôi còn không thôi Giờ tôi bán lỡ bán rồi Thôi bà không lấy tiền thôi Tôi đem tiền tôi đi uống trà sữa Này Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá Tôi đi ăn ca ép chơi nha Bye bye Bye bye Đau Đau Đau Ây da Ây da trời Sam ơi xin lỗi Ây da tôi xin lỗi Xin lỗi trời Xin lỗi lúc bạn có đâu có bèo Trời ơi nhưng mà trời Ây da trời cái gì mà trời Trời tôi hoài vậy Bán lỡ bán rồi Trả lúc bạc cho tôi Ây da Không biết không chịu Trời lại nè À Thì ra mày chọn cái chết Ây Ây Ây Ây Ây Ây và mình đã chon Sammy xong rồi bạn ơi bạn coi nè thấy không mình có bị gì đâu trời ơi nhà là phải có nóc phải không nhà là phải có nóc trời ơi trời nghĩ sao muốn quýnh mình là quýnh hả <laughs> nghĩ sao muốn quýnh mình là quýnh hả